bạn quay lại kênh Hàn TV thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn con à, chuột mình mới mua thì chuột đó là con chuột MX Master 3 thì cái nguyên nhân mình mua con chuột này là đợt này cuối năm đang có sale khá là lớn của Logitech thì con này nếu mà mua giá đúng của nó là 2 triệu ba thì mình mới mua nó với giá 1 triệu 8 thôi là săn sale được khá, khá là ngon ha còn à, cái nguyên nhân khác là mình mua nó là vì con chuột này à, mình cũng hay xài hàng của Logitech thôi thì con chuột trước của mình là con chuột m 331 sai lần sai lần là vì bạn thấy bấm nó các bạn nghe không nghe tiếng nó sai lần đó. thì con à, con chuột này á là uh, thật ra là mình đã xài khá là lâu rồi và cái ngoại hình của nó xuống rất nhiều thế cái đằng sau này thì cái Logitech này nó độ bền thì không, không cần nói ha nhưng mà cái cái chất liệu của nó sẽ giảm dần theo năm tháng ví dụ như là cái nhựa này nhựa này thì không có vấn đề như cái màu cái logo tích màu nó đã bạc mất rồi đằng sau nó có một lớp cao su mềm để cho khi bạn cầm vô là nó khá là thoải mái nhưng mà sau 5 năm xài thì nó đã chóc hết lớp cao su rồi xung quanh này ngày trước là cao su giờ nó đã chóc ra thành nhựa rồi đó. đó thì ờ, con chuột thì vẫn còn vẫn còn xài được khá là ok nhưng mà nó nó có vẻ khá là xuống cấp à cái thứ hai nữa là cái form của nó cái form của nó khá là nhỏ và thấy cái tay của mình nó bị thò ra ngoài này rồi cái cái này nó không đủ cao nên là khi cầm vô mà xài nguyên ngày nó sẽ bị mỏi à, nếu bạn nào mà làm việc với máy tính nhiều giống như mình làm ngày có khi 12 tiếng à, thì khi các bạn cầm chuột và các bạn di chuột điều khiển chuột đó, thì nó sẽ à, nếu làm liên tục thì cái cái tay buổi tối nó hay bị mỏi rồi mình cần có một con chuột con chuột nó có cái form công thái học hơn thì con này con này đáp ứng được cái form công thái học này à, tí mình sẽ khui các bạn coi ha đó rồi đây là con chuột cũ của mình thì con chuột này á, là nó à, mình thấy xài khá là ok rồi nó có cái à, cái cái nhược điểm của nó là cái cái cái con mắt đọc nó không được nhạy lắm nên là cái cái đế cây chuột các bạn phải tốt giống như của mình đang xài cái đế này đó có một cái miếng cây chuột à, cây chuột ok thì nó sẽ chạy khá là good rồi thì à, đến lúc phải nâng cấp rồi thì mình sẽ nâng cấp lên con này con em master 3s này ha giờ mở ra xem bên trong nó có gì không đây đây đây là cái hộp mua 9 tháng nên là nó vẫn còn rất là mới cái vỏ hộp nó còn khá là khá là ok rồi đây thì đây là bên trong của nó chỗ này không có gì hết này nó chỉ là cái tấm dán này thì ờ, đây là con chuột à, mình, mình kỳ vọng đây à, Ờ, bên trong nó còn tặng thêm cho mình một cái à, cái này gọi là Logibon ha cái à, USB mới của thằng à, Logitech ha cái chuẩn Connect mới thì cái này nó sẽ tức là cái cái khả năng mà bắt sóng của nó sẽ tốt hơn cái cái USB cũ ha cái, cái USB cũ à, thì cái con chuột này thực ra là nó có cả wireless ở trong luôn có bluetooth luôn mà có thể connect với lại cái cái máy tính mà không cần cái, cái con này ha nếu có con này thì nó sẽ hoạt động tốt hơn thì thường mình xài máy bàn nên mình vẫn dùng nó ngoài ra nó còn cho mình thêm một sợi à, cáp USB một đầu là USB A một đầu là USB Type C này đó thì bạn chẹt cho nó mình thấy ở trên đầu nó có cái cái, cái lỗ chạc đó, đó à, chạc cho nó rồi đây là ngoại hình của nó ha ngoại hình thì thấy là liên thử về tiếng này ồ nó cái cái bấm chuột của nó cảm giác rất khá là tốt ha nó nó làm sai lầm tiếng khá là tốt này, đây này. Đó, cái tiếng này nghe thử đó. nó không có không có kêu to ha thì các bạn làm ở trong môi trường văn phòng á thì à, giảm được tiếng ồn càng nhiều càng tốt nên là con này nó cái đầu tiên mình thích đó là nó nó khá là sai lầm ha à, khá sai lầm giờ xé cái này luôn xem bên trong nó có cái gì nha à, bên dưới này thì nó có cái nút uh, cái nút nguồn ha bạn kéo lên nó bật này nó sáng này đó nó đang tìm cách có nét này. nhưng mà cái này à, cái này muốn điều khiển nó thì phải dùng con chuột này ha. hoặc là các bạn dùng à, kết nối vào máy vi tính của bạn thông qua bluetooth hoặc là wireless ha đó thì cái nút này nút bật tắt này đó đèn số 1 đang ấy tức là nó đang cố gắng connect vào cái màn hình số 1 ha à, cái máy tính số 1 thì con chuột này hỗ trợ bạn uh, multiple connection nó có thể connection vô ba thiết bị à, thiết bị và bạn có thể à, tại một thời điểm điều khiển ba thiết bị thì tùy theo cái hướng hướng chuột của bạn ấy, thì cái thiết bị nó sẽ nhận à, nhận tương ứng như vậy sẽ tự động à, theo giới thiệu thôi mình chưa chưa chạy thử nha cái này là giới thiệu thôi rồi cái thứ hai nữa mình thấy ở con chuột này khá là ổn áp đó là cái số lượng nút của nó khá là nhiều ha ví dụ như con chuột này mình chỉ có trái phải và scroll thôi con này thì nó có trái phải này nó có scroll này scroll khá là êm ha scroll lại bằng kim loại nữa nên sẽ bền ha và cái này nó nói là làm bằng à, 500 bên trong magnet á, thì à, nó có hai chế độ đây nó có một cái nút này đấy không ấn thêm một cái thì nó là chế độ mà nó scroll ngàn vòng á khi khi mình mình quay nó quay liên tục là nó chưa dừng lại này. đó mình có thể dừng tay mình dừng lại như mỗi lần mình đẩy nhẹ cái này nó có thể scroll tới cả cả ngàn vòng ha scroll rất là nhanh không có dấu hiệu dừng lại nãy giờ chưa dừng đó giữ nó mới dừng còn nếu các bạn không muốn chế chế độ này thì các bạn có thể ấn thêm một lần nữa nó sẽ đứng lại ha nó sẽ nó sẽ có con con hẻm nó hẻm cái cái, cái trục lần của bạn đó khá là tốt ha rồi cái tiếp theo mình thích được con chuột này đó là cái cái cái form công thái học ha tức là mình để tay đây ngón tay của mình à, nó vẫn chưa vượt quá cái con chuột ha nó khá là vừa tay mình cũng thuộc dạng là không không lớn lắm nhưng mà cũng cũng khá là vừa là con chuột này à, nếu mà người thuận tay phải á, thì khá là tốt ha tại cái cái cái ngàm này là ngàm cho cái ngón tay cái của bạn này đó thì ở đây á, là nó à, thứ nhất là ôm với cái tay của bạn này cầm nhiều nó không bị mỏi này. hai là nó cái, cái, cái, đế trượt này cũng khá là trơn này trượt khá là thoải mái ha À, ngoài ra nó còn có thêm cho mình cái xôn ở bên bên hông này nữa à, thì các bạn có thể cần phích nó uh, theo như mình thấy là có thể cần phích để tùy theo ứng ứng dụng đó, các bạn có thể cần phích nó để để làm việc tốt hơn ngoài ra nó còn có cái nút uh, gọi là xôn lên xôn xuống mà theo kiểu giống như kiểu bạn bấm vào cái nút ở dưới cái thanh xôn ba thì nó sẽ xôn chậm theo đúng cái cái mình mong muốn này cái này có uh, forward này quật này đó nó có thêm nút ngoài ra nó còn ẩn thêm một cái nút đây này đây có nút này bấm được à, bấm khá là khá là mềm tay ha thì mấy cái này nó sẽ làm thêm chức năng cho mình để mình có thể cần phích để mình làm việc tốt hơn thay vì mình phải uh, kết hợp cả cái bàn phím và chuột này. thì giờ có một số chức năng mình có thể làm với lại à, làm với chuột không thôi không không làm với bàn phím mà, đó thì ngoại hình này rồi phụ kiện này ok thì tí nữa mình sẽ kết nối nó vào trong à, máy tính của mình ha các bạn xem các bạn coi là à, nếu mà kết nối với máy tính thì nó sẽ làm được những gì nhé rồi các bạn rồi cho chị nhé rồi để mình sẽ các bạn xem cách cần phích ở trên PC nhé thì máy mình đang xài là máy mát ha nên là để config nó thì mình sẽ sử dụng cái chương trình là Logi Option mở lên này. Thì cái này các bạn lên trang của Logitech các bạn sẽ download về được Logi Option Plus cái bản cũ là Logi Option mình để support được con bé này mình dùng cái bản Logi Option Plus này thì khi bạn download về cài đặt xong thì nó sẽ cho biết được là phần trăm pin hay đây là phần trăm pin là nhiều này hiện tại mới mua về mình chưa có sạc lần nào nên là nó đang 30 phần trăm pin này và bên chăm pin này thì à, nếu theo công bố nhà sản xuất ấy, thì sạc đầy các bạn sẽ xài được 75 ngày thì 30 à, phần trăm pin chắc xài được khoảng 25 ngày à, thì ở đây nó cho phép mình cần phích được khá là nhiều thứ về bút tần này. ví dụ như là à, các bạn có thể thay đổi được cái cái zone này cái zone này có thể là à, các bạn có thể chỉnh lại ha ở đây nó cho phép mình chọn option từng cái một ha thì cái cái này mình đã setup rồi mình thấy là nó hợp với mình ha thì có cái nút này là nút shift view mode này thì nó có hai mốt à, hai mốt ở đây à, thì nó sẽ có cho mình là có thể show thoải mái chẳng hạn hoặc là bấm thêm một lần nữa mà có thể chọn cái mốt là infinite uh, à, view này. còn một cái là nó sẽ là cho bạn uh, từ từ mình cái một tí nó sâu khi sử dụng một phái Excel thì Mình thấy tác dụng của nó khá là tốt ha ngoài ra đây nó có cho một cái scroll uh, horizontal scroll này là scroll ngang á ví dụ như trong một cái một cái bay nó có scroll dọc và scroll ngang á, thì các bạn không cần phải tìm đến cái vị trí mũi tên để bạn scroll các bạn có thể trực tiếp scroll cái nút ở trên này nút này scroll đó, scroll dọc scroll ngang à, nó cho mình hai cái nút để mình điều khiển thì hiện tại bây giờ mình dùng nó để chuyển giữa các laptop nó sẽ tiện hơn và ngoài ra nó còn có một cái nút ẩn ở đây nè các bạn bấm vào mình có thể chỉnh nhé à, thoải mái hiện tại cái nút ảnh mình dùng để làm multitasking bấm vô nó sẽ là multitasking tại bây giờ là do mình chỉ có một laptop và một chương trình này. nên là nó chưa có multitasking rồi à, ngoài ra là nó sẽ cho phép mình chỉnh các cái thông số khác tự như bond scroll này à, nó sẽ cho phép chỉnh mình chỉnh được uh, à, DPI của Bonter này Đó. thì cái cái này á, là nó sẽ support mình tới 8.000 uh, 8000 dpi thôi thì ờ, cái cái độ nhạy của chuột nó sẽ khá là tốt Nhưng mình thấy giờ chuột này nó khá là nhạy rồi nên mình chỉ để khoảng 2000 dpi nữa là ok đấy mà như con ờ, con mao trước của mình có maximum nó 1300 dpi thì còn để 8000 rồi à, nó, khá là pro hơn rồi cái scroll speed này thì hiện tại giờ mình chỉ để khoảng 50 phần trăm các bạn nếu mà muốn nhanh hơn thì có thể chỉnh được cái này cũng vậy chỉ để nhảy khoảng 50 phần trăm ở đây nó có một cái đèn này nó sẽ báo cái phần trăm pin ha ba phần trăm thì nó vẫn là khá là ok nên là nó nó chưa có báo đèn cho mình nếu mà nó báo đèn thì mình có thể tiến hành mình sạc nó cũng được đó thì nó có phần mềm cần phích khá là chuyên nghiệp và có cần phích cho từng nút một đó. còn đây là trải nghiệm khi mình sử dụng nó để mình xem có cái file à, à đây có cái xem bộ excel này. Đó, thử ha đây mình cũng có một vài cửa sổ đây nè họ thêm một vài cái cửa sổ nữa sim đồ rồi ví dụ như là ở đây mình có một cái sample này, đó đây là mình đang xôn xôn từ từ ha mình xôn là kiểu xôn chuột nó khá là êm à, mình có thể xôn lên mỗi xôn thì nó tức là bạn có thể chỉnh tốc độ khi bạn xôn này xôn nhanh hay xôn chậm rồi à, nếu bạn muốn infinite scroll á là các bạn bấm cái nút này bấm nút này để release thêm một lần nữa bấm một cái này đó xong khi bạn kéo xuống đó nó, nó quay điên cuồng rồi thấy không nó vẫn chưa dừng này đó giờ mình dừng lại mình quay ngược lại này đó, quay ngược lại đang chạy lên này đó thấy không đang chạy lên này đó mình không cần giữ gì hết tự nó scroll luôn nhưng mà cái cách mà nó scroll á là nó không phải scroll một cách quá nhanh nha bạn nếu các bạn đi scroll là mình vẫn có cảm giác mình có thể nhìn được á khi nào mình muốn dừng mình giữ thì dừng lại thôi Đó. À, cũng khá là nhanh để lại à. đó. giữ cái này dừng lại nè đó. còn mình thả nó cứ xôn hoài xôn hoài đây ừ. đó đó là xôn ngang nhé còn à, đó xôn dọc nhé còn xôn ngang á, thì thường á, nếu bạn muốn xôn ngang á, là bạn phải à, với cái phái Excel này nhé thì đây nó có cái thanh xôn ba này các bạn kéo nó qua kéo lại thôi làm như vậy nó khá mất thời gian nhưng mà nếu các bạn dùng cái cách xôn ở bằng cái, cái phím này này thì nó mình không cần phải tìm cái thanh đó mình chỉ cần đó bạn qua trái qua phải và nó rất là mượt các bạn đi rất là mượt à, thì cái cảm nhận của mình về hai cái stroke này là xài rất là tuyệt vời ha à, cái à, cái cảm nhận mà khi bấm chuột á như bấm trái chuột này bấm trái chuột này à, bấm phải chuột này đó, nó khá là nhạy và nó nó phản hồi tay của bạn á cái cái kiểu phản hồi lại ngón tay khi mà các bạn chạm lực á phản hồi lại cũng khá là ok ha cái âm thanh thì nó là sai lầm chứ nó không phải là như cái tiếng mà bạn gõ như bàn phím của mình nó, nó kêu này à, gõ nó lắc cách lắc cách lắc cách thì nếu các bạn mua con ba uh, con uh, à, MX Master 3 thì là nó sẽ có tiếng tiếng bấm nó sẽ lớn hơn còn con 3S này thì nó sai lần nên là tiếng nó khá là nhỏ khá là ưng bù thêm khoảng vài trăm nghìn mua con 3S thấy ngon hơn Rồi. với lại con à, con uh, Master 3 là cái DPI nó chỉ 4 ngàn này con này DPI nó tới 8 ngàn đây là hai cái điểm cải tiến nổi bật thôi còn lại là hai con chuột giống nhau ha rồi à, ngoài ra là nó sẽ có cái vụ ờ, à, cái nút ẩn này nè ẩn này khá là tiện này. các bạn có thể chọn được cái cửa sổ các bạn muốn tương tác muốn đổi sang làm việc bên ờ, cửa sổ dịch web chẳng hạn hay là đổi sang làm việc thông tin các bạn bấm nhẹ cái rồi đó chọn ha à, lên đó. còn nếu mà mình đã mở được nhiều window rồi á thì mình có thể dùng cái nút trái phải này để chuyển window à. mình lấy ví dụ à, giờ hai ba window tại vì cái này nếu mình có remote control cái đó là do chương trình trên công ty mình không mở được mở giờ nữa à, khá là nhạy cảm ha nên chưa có mở nhưng mà à, bạn có thể cần fix hai cái nút bên này nè để làm những điều bạn những cái tác vụ bạn muốn thì có thể dùng để làm thay cái show này cũng được hoặc là khi bạn edit phim mấy đồ bạn muốn làm mấy cái quick shop tớp hoặc là copy bát bạn có thể cần phích cho nó làm copy bát À. thì uh, con chuột này mình xài mình thấy khá là ok các bạn uh, muốn uh, muốn thử trải nghiệm con chuột mà nó rồ hơn những con chuột khác của Logitech các bạn có thể thử con này con này được đánh giá là dành cho nhân viên văn phòng thì nó là con tốt nhất rồi đó là tốt rồi các bạn nếu thích video của mình thì nhớ like subscribe kênh mình nhé cảm ơn các bạn rất nhiều